Chào mừng các bạn đã đến với kênh à, quay trở lại với kênh Phú Lùng Cần Thơ. Đây là Trần Gia Tọ. Thì ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn đây là có một cái à, con cá mà ngày hôm qua mình à, ngày hôm qua là mà ba mình đi bắt được con cá này. Đây là con cá trạch dục rất là quý hiếm. Thì mình nghe mẹ mình kể lại rằng là con cá trạch dục này là khi mà hồi xưa đó là à, bà sáu bà bắt con cá trình dục này phải cho mẹ mình đó là tập ờ, đầu gối chị hai mình đó, lúc đó năm sáu tuổi tháng tuổi là rất là mau biết đi đó. thì à, những cái em bé nào mà chậm biết đi đó thì à, những cái em bé nào mà chậm biết đi thì nên bắt con cá trình dục này để đập vô đầu gối đó thì những nhiều cái bạn thành phố sẽ không thể nào biết được con cá trình dục này bởi vì ở ở nông thôn đó, nó đã cực kỳ quý hiếm rồi cho nên là các bạn ở thành phố sẽ không biết được những con cá này đâu đó chưa để bắt thêm con nữa đã thì tổng cộng là có ba con nhưng mà đã chết hết một con rồi các dạ. bạn ơi rồi cá này cũng sắp tuyệt chủng <laughs> ừ, thì đây là con cá trình dục các bạn có bắt thêm con nữa bắt thêm con nữa bắt không được rồi vậy đi thì, thì, thì các bạn sẽ xem kỹ con cá trình dục này nha các bạn nó rất giống là con cá lóc nó rất giống con cá lóc nha các bạn nhưng mà nó không phải là con cá lóc nó chỉ lớn tới bao nhiêu đó thôi là nó hết lớn rồi đó thì nhìn sơ nó cũng giống con cá bóng nhưng mà đó là con cá chành dục cá này rất là quý hiếm rất là khó khó tìm khó gặp lắm à, ở dưới uh, ờ, giường của mình ở dưới kia là, là, giường cổ đó các bạn đó mấy năm nay nhiều năm không có ai khai thác à, dép mương ấy lại á bây giờ mình cha mình xuống coi lại á, thì nhà mới có phát hiện ra con cá này nó, nó rất là quý hiếm không phải dễ ờ, tìm kiếm con cá này đâu ừ. và nếu mà các bạn nào mà... đùa nó nuôi cam cam kìa ừ, các bạn nào mà nuôi mật cam ha bạn nào mà có em bé mà chậm biết đi chỉ cần lấy con cá này đập vô đầu gối mấy cái là em bé nó sẽ rất là đi rất là nhanh sẽ biết đi rất là mau bây giờ mình thả nó lại để mình nuôi nó nha các bạn thì à, tỏ ra tỏ sẽ quay sơ về cái khu vườn nhỏ ở đây sẽ có những con chó đen với con chó kia nó bị cắt hết chữ lông rồi và quay con chó trụ lông và lý do con chó trụ lông thì là con chó này nó đã 15 năm tuổi rồi nó, nó có rất nhiều bùa ché bây giờ không có trị được đã chích nó rất nhiều mũi nhưng mà nó vẫn bị trụ lông để mình cắt lông để cho nó hết con chó này là chó lông xù nhưng mà bị cắt lông rồi nên nó ừ. thành vậy rồi con chó này là con chó cỏ bình thường thôi rồi mày vô nói đi tao quay chờ <coughs> nói gì nói về hai con chó đó cho tao con chó này á là nó rất là già rồi nó 15 ờ, tuổi rồi thì nó bị <laughs> gãy nửa hàm ờ, cái hàm của nó rồi như uh, con này á nó uh, nó trong nhà không uh, nó hay ra ngoài đường nằm giữa lộ á mà mảng lớn nó 15 năm trời nằm ngoài lộ không bị cán ừ. rồi á uh, con này là con chó lông xù nghe lông nó rất là nhiều luôn bởi vậy rất là nhiều da nên đi chích rồi á chích hoài đâu được đâu bởi vậy mới cho nó đi tắm sình nè rồi cạo hết lông nó để cho bớt da lại vậy con này á là con chó cỏ thôi không có gì đặc biệt hết thì con chó này tổng cộng là nó có ờ, một hai ba bốn bốn năm anh em gì đó nhưng mà nhưng mà mấy con kia thì đem cho hết trơn rồi hiện con mình nuôi rồi con này là bà năm nuôi ừ. hai con này là bà năm nuôi rồi rồi có gì giới thiệu nữa không à, thì khu vườn đơn sơ vậy thôi ừ khu vườn đơn sơ vậy thôi thì uh, mình sẽ đi ra trước để uh, quay cái con chim mà biết nói tiếng nha, người nha các bạn cảm ơn các bạn Ok các bạn đã quay trở lại với kênh của Tỏi Ngậm. Dạ, mệt nha Đây, <laughs> xin nhìn xin giới thiệu các bạn Đây là những con chim Ở nhà mình luôn nha các bạn Trong này sẽ có con két Là bị con két Có động con ờ, con chim gõ kiến Con chim gõ kiến lại cái con ờ, Chim gõ kiến là con đỏ đỏ Có cái con mà có cái cái cái cái cái, cái, cái, cái ờ, sừng cái lông sừng ở phía trên đầu nhỏ phía sau cái con mỏ đỏ đó còn cái con mỏ đỏ này là con gì mình không biết <laughs> đó. còn con mỏ vàng kia biết không tỏ không đó. con dưới nó kìa con con đó, còn ở dưới cái con này biết nữa. nói này biết nói con ở dưới này nó biết nói rồi các bạn nó nói là bà năm ơi bà năm ơi bà năm là người nuôi nó đó ừ bà năm là người nuôi nó coi mà kêu nó kêu coi hả kêu nó kêu rồi là biết nè kêu rồi bà năm tôi đó bà năm tôi đó ừ, nó hay kêu là bà năm tôi đó bà năm tôi đó rồi tiếp tục qua chuồng khác đi dụ cho nó kêu coi đó nó kêu đó đó, đó các bạn đó các bạn nó là kêu bà năm tôi đó bà năm tôi đó bà nhái đi nhái đi bà nhái đi bà năm tôi đó nữa nữa hai ba cái đó nó bà năm tôi đó bà năm tôi đó đó rồi bạn ơi con này nó còn biết nói hơn cái con két nữa nha các bạn đó đi chưa các bạn bà nắm tôi đó đó <laughs> đó, đây là cái con đó con này là con gì mình không biết nhưng mà nó biết nói còn hơn con két nữa nha các bạn mình xin giới thiệu các bạn cái chuột tiếp theo đó là dạ, cái chuột tiếp theo chuồng này là chuồng két nha các bạn chuồng mấy con vẹt đó nhưng mà mấy con này chưa biết nói chỉ có con kia là biết nói là bà năm tôi đó bà năm tôi đó thôi hai con chim nhỏ nhỏ nữa hai con chim nhỏ là chim sẻ bình thường thôi đâu phải chim sẻ phải không không à, con chim này mình cũng không biết nha các bạn ơi rồi ừ. tới chuồng này đi chuồng bên ấy chuồng đây đây là chim uh, cu cu cu cườm đó còn cái kia là phóng to lại phóng to lại phóng to gì nào vậy có màn hình không rồi chỉ để gần luôn còn đây là con két con két lớn đó đây là con két lớn nha các bạn nhưng mà con này cũng không biết nói con này nó không biết nói ờ, ừ ở đây là những hồ cá nhỏ nha các bạn mình trước để lát mình sẽ quay là cái hồ cá nhỏ rồi khoan ừ. giới thiệu năm bồ câu trước đây là, đây năm... những bồ câu đây là những con bồ câu mẹ bồ câu cha đó. ở phía xa trên kia là còn một cái chuồng cu nữa nha các bạn đó. thì tổng cộng nó tới 5 con lận nhưng mà ở đây sao còn có ba con còn hai con kia đâu hang kia chắc là trốn ở trong chuồng rồi bây giờ mình sẽ đi vô chuồng vô chuồng coi hai con một con chim sơ sinh vô chuồng coi một con bồ câu sơ sinh nha các bạn đây đây đây đây là con bồ câu mẹ bự đây đây à con bồ câu cha ở trong này luôn Ồ, nhưng mà con bù câu cha nó đã che mất con bù câu mẹ con rồi để mình kia nó đi ra nha đó đó là con bồ câu nhỏ còn đang chuẩn bị mọc lông các bạn thấy chưa nó chưa đủ lông cho nên nó chưa đi lại được cũng chưa bay ra được đây là con cha con mẹ của nó mình không biết con nào là con trống con nào là con cái luôn đó biết con nào con cái con trống không có con nào cái con mà con cái là con cái <laughs>

đây là những con cá bảy màu em có clip à phải những con cá bảy màu không còn cái này là những cái cái cái cục đá ngoài biển mà nam nó đem về ừ. coi coi cái hồ kia coi có gì không hồ nào ở đây cũng là cá bảy màu thôi nhưng mà nó bự hơn là một cái vườn nhỏ nha các bạn nó, nhỏ thôi nhưng mà cũng đầy đủ nhiều chim cảnh cây trái chim này rất là thông minh. Tôi là con chim. Mình phải dạy. Tôi là con chim. Ờ, mình phải dạy cho nó nói. Tôi là con chim hoài vậy tôi là con chim nó phải dạy từ từ tôi là con chim ok cảm ơn các bạn à, mình xin giới thiệu các bạn đến à, đây con là chim hết. này nó kêu quá đã và đã luôn nè khi nào mà nhà... con chim nào con chim mỏ một ừ. cam á nó kêu quá đã luôn nó nó nó nó đàn lạc quá con chim mà mỏ cam á kêu quá đã luôn các bạn thấy hay thì các bạn hãy à, lít cho mình một lượt like nha các bạn và nhấn chuông để có thể nhận được những cái video mới nhất của mình nha các bạn cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn